Việt Nam mình lắm em đi mua nhà mua đất chủ nhà nó thích nó bán à nó chứ còn hả mà ví dụ như tụi em vô á mà tụi em thứ nhất á tiền nó thì không cầm quyền thì cứ có đúng không đi đi tiền tạm hỏi trước xong về báo cáo ông vợ không đại lý học là những đại lý nào đó là những đại lý mà ngồi đó mà suy nghĩ nhiều á một khi mà nó bàn xong rồi nó đã qua được cái thời điểm vàng rồi bây giờ mình phải làm đại lý cho thằng kia hoặc là hùng vốn cho thằng kia mà thằng kia nó đâu có ngu đâu nó hùng đúng không thánh địa thể hình thiên đường giúp mỹ diêm chúa ngao du giao lưu thần tượng hợp đồng triệu đô kết nối bang giao việt mỹ doanh nhân trẻ việt nam duy nguyễn th ol à, Xin chào các bạn đến với chương trình Vlog Kinh doanh của Duy Nguyễn Thì không dài dòng nữa Bây giờ Duy nói thẳng một câu Cuộc đời chúng ta muốn có thành công Thì chúng ta phải đi qua một ngã rẽ Chắc chắn Thành công ở đây là gì? Là đột biến Đúng không? Thành công ở đây là những cái gì đó nó nó vang dội Tức là 10 người có chừng chừng hai người một người thôi, hai người nhiều quá Còn không á Thì đi thành công theo hướng khác nha ba ba đừng có nghe video của tôi xong rồi ba làm y chang xong rồi ba chết ngắt ba nói tại ông Di Nguyện không được mấy em khẳng định với các đồng chí luôn là không được nghe <coughs> tôi có nhiều ngã rẽ lắm mà đời tôi quá trời ngã rẽ luôn kể cho bạn nghe cái ngã rẽ ngày xưa tôi uh, kỹ sư IT làm trong nằm ngoài tay trái tay mặt thắt điếm các kiểu tháng ba chục tháng ba chục nha năm khoảng chừng 2010 á giàu nghèo không biết giàu hay nghèo nữa bạn what the hell xong rồi tôi bỏ hết tất cả tôi à, đi quy động vốn quy động sao có phim ghim chính là đời nha một nửa sự thật đời di Nguyễn Jim chính là đời Huynh đệ không bỏ nhau Ra mở phòng riêng Thì tại sao tôi có dám có cái suy nghĩ đó Tại tôi đơn giản tôi nghĩ rằng Bộ não á là cha mẹ đẻ cho yes. kiến thức á, là hấp thu từ nhật nguyệt thần giáo đó thì cái đó là cái vốn chính của tôi chứ không phải các bạn IT không phải IT bằng IT tôi không làm chỗ này tôi làm chỗ khác đồng ý chưa ra đời tất cả mọi chuyện đều là kiếm tiền đều là kiếm tiền vậy thì nếu mà tôi theo cái lối mòn đó đó chừng nào tôi có nhà tính rồi chứ bộ ba tôi tính hết rồi tôi làm lương tôi nhiều vậy đâu tại chẳng qua tôi có vòng ngoài thôi chứ nói luôn lương công ty mười mấy triệu thôi khẳng định luôn năm sau điêu cao lắm là tăng được 15% phần trăm đúng không rồi còn ví dụ như giờ muốn lên trưởng phòng phó phòng gì đó mẹ cạnh tranh đóng thằng mình tôi đâu mà tật tôi mê chơi mà chưa chắc cạnh tranh lại tôi nó nữa mình không có xua mà tôi có cái này nè tôi có cái này mà tôi đi qua nghe rẻ này phải không tôi quá đẹp trai đi tôi quá đẹp trai đi một thằng mà đẹp trai như vậy mà nó ngồi văn phòng quá phí đúng không các bạn đúng chưa một thằng nó tập gym nó nó đẹp trai như vậy nó ăn nói mạnh mẽ linh hoạt phản xạ siêu tốc như vậy mà nó ngồi văn phòng nó có thì là quá phí thằng này phí kiếp đời rồi không được đó là cái lý do tôi phải ngã rẽ quay lại bài toán nếu mà làm một năm tăng 10% tới 20% đi thì chừng nào tôi mua được cái nhà Sài Gòn này mày làm tới chết mua chưa được nữa nên thôi bỏ tao nói là phi thương bất phú mày gác là chuyện viết đơn cái việc cách đông xong công ty nó xả dao nó viết lại mail anh mày nghĩ hả tao tiếc lắm thôi suy nghĩ lại đi tao không muốn mất mày đừng có tưởng nó thương mình thiệt công ty đó xả giao thôi bà đúng không cái phòng nhân sự phòng ha đó phòng ha nó xả giao thôi ha với tắt cho human resort các em nó xả giao thôi nha thôi nói thôi cảm ơn bạn đã quý tôi nhưng mà lòng tôi đã quyết tôi ra đi như kinh kha vậy đó ghê chưa người ra đi đầu không quanh lại sau lưng thèm nắng lá rơi đầy của cảm giác bồi hồi nói thì thôi cho tao lobby mấy kia hết rồi ba tao còn lúc mà anh còn làm trong công ty là anh thành lập công ty BBT luôn một ngày đỉnh mệnh anh đến phòng sở tài nguyên môi trường lộn lộn lộn lộn xây nhà mới sở tài nguyên môi trường đây là sở kế hoạch đầu tư ở sâu nhiều quá ngoài quận một của anh bà đó rồi lê không tôn hay gì đó biết nữa nộp đơn vô thành lập bbt chính ta đi nộp luôn nè ghê chưa ngã rẻ đó mấy vậy thì vậy thì anh với mày mở cái bbt gì lấy gì mà gì xấu mở phòng gym mở tập tạ mở tập tạ làm pt làm pt mấy em thì phòng mà đầu tiên là việc ra gần bên tân phú phòng máy việt nam không à. bán lâu rồi cái phòng mà những cái video quyền thoại đó em đúng không tao lại tao sống làm it sống chứ làm gì mà it làm gì có web chứ đúng không marketing như vậy thì mới là thể hình online vậy mới là thể hình online đó đúng không mình phải thể hình mình online mới ăn cái thể hình offline mày thiếu cha thằng offline chắc nhắc thôi nhà nó nhỏ nhỏ thôi mình chơi nhỏ đi em vậy thì anh Diêm mở phòng riêng anh Diêm có chắc lời không chắc sống chắc ba trời đất ơi mình mạnh mà mình đẹp trai mình uh, mở được phòng rồi mình uh, uh, có nem rồi mình nhiệt tình nữa mà mình sẽ thành công thôi mẹ ba lo lắm trời ơi mẹ ba lo lắm mày ơi mẹ tao bảo thiệt có nhiều khi bảo mất ngủ luôn á ba nói chơi lớn vậy con chơi tất tay vậy đó hả xin lỗi mẹ con khẳng định với mẹ rằng mẹ chớ phiền muộn lo âu quá đổi về con tích e xin nhiên thư gửi mẹ nhưng mà điều anh muốn nói đây là cái gì nó hơi vô di xíu mà nó thiết thực đúng không anh có một người mẹ ủng hộ anh hết mình và cái thứ hai nữa anh muốn tách biệt là cái thằng dân miền tây nó phải chịu làm ăn mấy em nó phải làm ăn mà làm ăn không những không những những những những những nhiều mà là, là quá nhiều nữa chứ còn bây giờ dân miền tây trời đất ơi dân miền tây như tụi tôi hả đi ra đường con gái nó nói một là là, gì đào hoa thôi đào hoa tốt không bỏ được nhưng mà còn cái nhậu nói, má thằng đó nó vừa đào hoa mà nó vừa nhậu nữa thôi rất mẹ bỏ nhậu không nhậu mà là làm ăn đó là anh Duy Nguyễn muốn chứng minh rằng anh là một người miền Tây nhưng mà lối sống của anh nó có cái miền Tây và nó có cái không miền Tây anh không chấp nhận cách ăn chơi của dân miền Tây anh chỉ chấp nhận cách sống của dân miền Tây thôi hiểu hiểu hiểu, hiểu không tức là cái cách ăn chơi là gì cầm ly rượu mẹ ngồi từ sáng tới tối đó là cách ăn chơi lỗ chí thâm mời lâm xuân á à, lộn lâm xuân mời lỗ chí thâm vô không cái cách mà xài tiền ngu đúng không trong túi con ngàn xài mẹ 900 là ngu đó anh không chấp nhận cái cách đó nó anh sống cái khác anh chơi rất là thoải mái rất là sòng phẳng chơi rất đẹp nhưng nhưng mà anh làm anh làm bất kể tối ngày sáng đêm anh làm anh không có giờ giấc anh làm anh không có không gian ở đâu làm cũng được cả yes. đó ở bên phòng việc rất gần anh uh, Duy Nguyễn quay phim mà cầm cái máy này cũng sướng nha đi ra đường ra đường zoom váy zoom đầm đẹp ghê zoom váy zoom đầm đẹp ghê anh Duy Nguyễn tự quay mà mua cái máy Sony có thằng xì ke cái nó tư vấn đó, mua máy đó quay tự quay tự hướng dẫn này nọ làm với anh Duy Nguyễn là người tiên phong ở ngoài Hà Nội còn có ông ba nữa Scugati ở gì Square Re TT gì đó không biết nữa thằng nó đặt cái răng nem khó nhớ thấy mẹ vợ đâu không biết hai thằng thôi mà tốc độ ra video của anh là anh chơi chiến thuật của Trung Quốc là biển người mấy em nên anh chụp thằng đó liền đó chịu không nổi đó thằng đó ra video mà nó đầu tư nhiều hơn nó làm video kỹ hơn nên đâm ra tự nhiên video nó ra bao quá xong anh chơi ầm ầm luôn đó là một trong những cái ý tưởng để anh kinh doanh nhưng mà cái đó không phải nội dung câu chuyện ngày hôm nay cái nội dung câu chuyện ngày hôm nay là anh nói muốn thành công là phải bước qua ngã rẽ ông đi làm it ông thu nhập tháng mấy chục triệu thì ông ở phòng gym tháng và mấy chục triệu chuyện nhỏ đúng không ông tin là ông làm được thì làm sao làm còn nếu mà ông đã tin quyết thì chúng ta phải cố gắng chúng ta quyết liệt chúng ta không có nhút nhát giữa chừng chúng ta không có này không kia và chúng ta phải có được một sự gọi là ủng hộ tuyệt đối đó vậy thì sao cũng có nhiều thằng như anh bạn bè anh nhiều lắm trang lứa anh đóng luôn nhưng mà tụi nó dở quá mấy em ơi đâu mới đi lấy vợ sớm là thấy dở ẹt à. tại sao phải lấy vợ sớm mình chơi cho nó đã rồi mình lấy đúng không mấy em đồng ý lại cái không, ai gì một cây một cây mà bỏ một rừng cả đâu có chừng nào cái rừng đó nó trụi lá hết rồi thì mình mới chọn cây có lá thôi chính xác chưa biết sao có đừng nó trụi lá không mày giặt mẹ lá hết rồi còn gì nữa không trụi người ta nói là hỡi người quân tử vô danh chơi hoa sau lại bẻ cành kế bên để viết kia vô đây đó thì thằng mấy bạn nó bị sai lầm ở hai điểm một lấy vợ sớm mà hai sợ vợ tao nói đàn ông đàn an mà sợ vợ là không làm được cái con khỉ gì cả anh thề luôn nhất là mấy thằng đàn ông mà đưa tiền cho vợ mình mình đã lấy vợ rồi mình phải control được con vợ mình mới lấy mình lấy được con vợ mà để con vợ control ngược lại mình đó mà xin lỗi đâu có ai bạn lĩnh như tào tháo đâu đúng không phàm mọi chuyện trên đời này về hỏi vợ làm ngược lại ắt thành công nhưng mà cái điều căn bản là cái con vợ đó không cho nó làm nó đâm mà nó mất cơ hội nó mất cơ hội thì nó không làm được bây giờ nó muốn làm nhanh nó nhìn nó ao ước anh ước kệ mày chứ tuổi trẻ tao như mày thôi nhưng mà tao đứng trước một gã rẻ tao dám rẻ đúng không còn mày chọn con đường thẳng tắp mày đi thì chị nó, nó ra hai cái hệ quả cực kỳ đó nó phải khác nó phải khác nhau vậy thì bạn bạn phải chấp nhận rẻ nếu bạn cảm thấy cần phải rẻ và bạn phải quyết liệt đúng không mình phải có khó khăn mình vẫn bước qua phải quyết liệt sống chết tuổi trẻ là phải năng động đó hiểu chưa yes. đó giờ ví dụ như bây giờ ví dụ như có những chuyện mà dính trong phụ nữ nó thất bại rồi. chuyện chuyện ví dụ chuyện nhà chuyện đất đi cái nhà cái đất là cái khó nè ờ, ông mà đi nói chuyện với chủ đã đời mẹ cầm ưa vô nó đâm bang nó ghét nó không giờ nó bán luôn mấy em chưa đi mua nhà mà đất mấy em chưa biết đó việt nam mình đó mấy em đi mua nhà mua đất chủ nhà nó thích nó bán à mà mà thuộc cái mấy cái thằng đó thuộc dạng là có tiền rồi nha em khỏi cần trả giá khỏi cần mặc cả gì cả khỏi cần trả giá khỏi cần mặc cả gì hết nó thích là nó bán thôi nó chứ còn hả mà ví dụ như tụi em vô á mà tụi em thứ nhất á tiền á thì không cầm quyền thì ứ có đúng không đi đi tiền trạm hỏi trước xong về báo cáo con vợ đâu con vợ vợ dạng người bà ngồi nhà em đi nhà đó sao rồi hả chủ nhà nói vậy đó hả thôi tao khỏi đi trời đất ơi má ở nhà nó ra thằng chồng nó nó đâu có biết thằng chồng nó đi gặp chủ nhà nhục như trời thì thằng chồng nó làm vô hoàn cảnh gì có phải là trên đe dưới bố không á em nó đi đàm phán ở ngoài không cầm tiền thì bị tao coi thường về nhà bị vợ coi thường nó, bị coi thường tới hai là cơ hội mất đi cái nhà mãi mãi không mua được đó bây giờ nói chuyện nhà đất này nọ kia nó trừu tượng mà nó xa quá đúng không bây giờ anh kể cho tao nói cho em nghe luôn cái chuyện nè hôm nay là công ty bbt đang là xôn xao cái màn đại lý nè đại lý nó tạo ra một làn sóng rất là lớn của thị trường đó và anh nghĩ cái thị trường thực phẩm bổ sung mà trong khoảng thời gian sắp tới á cũng phải ngồi nhìn lại đánh, đánh giá lại chứ thị trường chắc chắn nó sẽ có chuyển, chuyển biến và biến động mức độ nào thì chưa biết chúng ta phải ngồi đó chịu sống trước đã có rất nhiều bạn đúng không có rất nhiều bạn tài hàng chí lớn cũng muốn à làm đại lý thương hiệu cho GBBT nhưng mà trong tay không có cái gì cả đó trong tay không có gì cả thì khi bạn không có gì thì cơ hội nó qua đi đúng không mà cơ hội nó qua đi thì nó không trở lại nó cái, cái điều đó là điều chắc chắn rồi đó không đã ra đường làm ăn á, thì mình phải quyết cho nó lẹ mình chốt cho nó nhanh rồi xong rồi mình phải quyết liệt để mình làm nữa thì nó mới thành công được đó anh lấy ví dụ thấy không ví dụ giờ nhiều tỉnh lắm ví dụ tỉnh bình dương đi đó mà bình dương thì nó rộng đúng không nó có dĩ an nó có thủy Dụng một nó có tân quyên rồi nó có uh, uh, gì gì thuận an nữa nhiều quá thuận an dĩ an sắp lên thành phố đúng không thì mình nhìn được cái, cái, cái điểm đó biết à thuận an với dĩ an sắp lên thành phố thì tại sao mình không chụp lấy cái cơ hội này đúng không để mình đăng ký với, với ông duy nguyễn một cái đúng không rồi xong rồi mình à, về dưới mình làm đó, mình làm thì có khó khăn gì mình học hỏi từ từ đó rồi mình phát triển mình tìm kiếm thị trường chứ mẹ tập kim cho nó đã đời xong không có nghề đó mấy em thấy hợp lý không nhưng mà khi mà đi mà ngồi đó cái vấn đề đó mình nhìn không ra nhanh đó mình ngồi mình suy nghĩ này nọ kia trằn trọc băn khoăn dứt chẳng thành canh bốn canh năm vừa chập mắt đúng không rồi rồi gì giải pháp cũng chưa có luôn à, cứ hỏi tới hỏi lui hỏi xuôi hỏi ngược cà khưa dương ngựa trên like em như nguyễn chi cho ông nóng lóc cục đó xong rồi tạo cái ạt khác vô này nọ kia đợi hỏi tới hỏi lui hỏi xuôi ngược người ta cọc mất tiêu rồi đúng không mà một khi á bị thằng khác nó cưỡng tay trên rồi á thì mình chỉ là thằng đánh sau thôi mình có hai giải pháp thôi không có giải pháp gì hết trơn cái nước cờ này chỉ còn có hai giải pháp thôi giải pháp thứ nhất giờ quy thuận thằng kia cái thằng mới cọc đó hoặc cái thằng làm rồi đó có thể thằng kia nó dở hơn mình nữa có thiệt bạn luôn á tướng đâu sao, sao quát tướng không có tập game tập tạ trong ngành trong giới không biết ai hết được cái ờ, nhiều khi tiền mà chứ chắc mày hơn tao nữa nha nhưng mà được cái mà mày chập đúng thời cơ thôi bởi vì tất cả mọi chuyện trên đời nó không quan trọng bằng thời điểm mấy em mấy em đồng ý với anh không cái thời điểm là cái cực kỳ quan trọng mày cua con nhỏ đó 10 năm không dính mà chỉ cần cua thời điểm đúng phát một 10 giây dính luôn đơn giản thôi nó ra con bồ chăn em nệm ấm mày cua sao vô đúng không mày phải dụng kế ly gián cho con bồ nó bỏ nó nó đang tụt với đau thương này nọ hớ ấm vô một cái một ba ngày thôi chuyện đơn giản đó là ví dụ về tình cảm à, còn anh duy dùng một cái khác để duy để anh duy biện chứng cho lời nói của mình đúng không mọi sự đã xong chỉ chờ gió đông cái trận xích bích đó không có gió đông là kể như là chu du là, là đi ăn mày rồi đúng không hướng gió đang thổi ngược chơi quả công một cái một trái thuyền chu du chết nó nhưng mà ra các lượng bối nước rồi biết ngày đó có gió đông rồi kêu ngày đó xuất kích này nọ hoàn cái chuẩn bị qua trái hàng đồ gì một trăm vạn hùng binh của tào tháo ngàn tên chiến tướng chạy như dịch đó là thời điểm cho đại gì đó giờ quay lại bài toán của đại lý hục đúng không đại lý hục là những đại lý nào đó là những đại lý mà ngồi đó mà suy nghĩ nhiều á những đại lý mà chưa làm mà đã sợ đó đó thí dụ như khi mà các bạn đi đàm phán với anh Di rất là quan trọng anh Di nhìn bạn có quyết tâm là anh Di mới gửi niềm tin cho bạn được đúng không còn nhìn các bạn mà thái độ rụt rè này nọ chưa làm hỏi lắm vào đó chưa làm hỏi lắm vào là thằng này là xong rồi thằng này là nhìn là giao cho nó không mẹ banh mẹ cái bình dương luôn chứ được cơm cháo gì thôi để kiếm người khác máu hơn không hay tao về bình dương tao mở luôn cho rồi đại lý học có hai con đường một là bây giờ à, quy thuận đại lý mới mà thằng kia nó lại dở hơn mình nó mới đau chứ nhưng mà nó đúng thời điểm nó đâm ra giờ tự mình phải lấy hàng của nó mình bán giá rồi nó mất đi thị phần đúng không cái độc quyền nó ngon thế bà luôn không chụp kịp thằng kia độc quyền và nó bỏ hàng cho mình nó sang tay nó ăn phần trăm nó ăn ba phần trăm thôi nó cũng ngon rồi không cần nhiều đúng không trăm triệu ăn 3 triệu có làm gì đâu ăn ba phần trăm thôi nhưng mà nhiều khi nó ghét mình nó bỏ cho mình nó năm phần trăm đúng không thiền tỷ ăn nhiêu thiền tỷ ăn nhiêu rồi năm chục ngon ơ ngon ngon ngon ngọt ngay luôn ngọt ngay luôn đâu có gì đâu ngại tự nhiên mình phải làm như vậy mà bây giờ cái bình dương của mình nó mất đi sự độc quyền rồi mình phải đi cạnh tranh nhưng đóng thằng cấp ngang nữa nhức đầu thấy màu luôn đúng không mà khi cạnh tranh thì nó phải này phải kia rồi quyết chả còn lời đó hoặc là lời lời rất là ít nó mất đi cái thị phần mất đi cơ hội ngóc đầu không nổi nữa nó nó nó có nhiều cái như vậy đó em mỗi cái sự lớn lao mà dính vô mấy đàn bà thường là fail rồi đó nên mấy thằng đàn ông nào mà lấy vợ có tiền tám hậu tấu tướng về bàn là kể chuyện chết xiền luôn nó dạ vậy em bàn với cha mẹ thôi rồi xong đi luôn <laughs> đi ba còn bàn với cha mẹ nữa bảo đảm bàn với cha mẹ là tập có nhiều nguyên nhân để tập cha mẹ ngoài ngành ngoài nghề cha mẹ lúc nào cũng sợ thành con mình chí lớn đúng không mà không biết ủng hộ nó đó cha mẹ không biết cho con cái một cái cần câu để con cái phát triển đúng chứ mà cha mẹ cứ nghĩ à cho con cái nhà cho con cái xe cái đó nó đâu có cần ông nội ông cho nó cần câu để câu đúng cái mập nó bán cái mập ra nó mua 10 cái nhà đó là cái tư duy của người việt nam bởi tao nghe nó mày bàn với cha mẹ thôi tao nách mày luôn khỏi đi mấy cái đứa đó kinh doanh không bao giờ thành công đó mình phải không phải là bàn mà là tôi về tôi hùng biện với cha mẹ tôi cho tôi ba chục phút đi tôi về tôi hùng biện là ông bả rót tiền liền à nhìn đi Nguyễn nè à. đúng không thứ nhất đưa cái phương án ra sao thứ hai kế hoạch ra sao thứ ba trình độ lý luận ra sao mà nói người ta nghe là thuyết phục chứ còn ví dụ như thường thường chắc hồi nhỏ này cũng đi bắn đá dữ lắm rồi không thì cũng đi đá gà cũng đi chơi chơi chơi gì chơi liên minh dữ lắm nè xong rồi trong mắt cha mẹ mình mình chỉ là thằng nghiện game thôi thì ổng bả sao dám tin đúng không nó mà thêm bạn vợ nữa mới nhục chứ đâu bạn cha mẹ đỡ tức nghe bạn vợ nữa thôi rồi xong luôn trời đất ơi nó thì chính vì cái sự mất thời cơ đó đâm ra mình bị một cái thốn ngày hôm nay một khi mà nó bàn xong rồi nó đã qua được cái thời điểm vàng rồi bây giờ mình phải làm đại lý cho thằng kia hoặc là hùng vốn cho thằng kia mà thằng kia nó đâu có ngu đâu nó hùng đúng không nó đâu có hùng nữa nó hùng thà về nó đi mượn ngân hàng đi mượn tiền hay đi mượn gì đó lo phần vốn để nó ăn mình nó chứ đi, đi hùng với mình nó cái chuyện bạn bạn đòi hùng nó không bao giờ tại sao tao đang ngon mày phòng với tao cái thế mày đang dưới tao cái thế mà đang dưới tao thì bây giờ mày chứ nước ờ à, mày lấy lại của tao mày bán thôi đúng không đó là một đường đường hai méo lấy của mày tao lấy tao lấy người khác hoặc là tao làm gì đó khác tao cạnh tranh với mày luôn còn cái này hay căng à đúng không bạn dựa vào gì bằng cạnh tranh đúng không nội cái chuyện cơ hội bạn đến với ông dương nguyễn đã trước thằng đó rồi bạn còn fail bạn lấy gì ra bằng cạnh tranh với nó trong khi bây giờ ông dương nguyễn chống lưng cho nó nữa đúng không yes. mà cái cuộc đời của bạn bây giờ nó đâm ra nó mất cơ hội đi nó rất là ư là bế tắc còn giải pháp nữa mấy em đừng buồn là giờ cứu nè cái chi phá mồi nghe còn chi phá mồi nữa em bây giờ tất cả những cái chuyện anh Duy Nguyễn ví dụ nãy giờ là cái thằng mà nó bỏ lỡ thời cơ mà cái thằng sợ vợ với thằng mà bàn cha mẹ là tập rồi đúng không thằng đó là xong game rồi đó thằng đó là game over luôn rồi bây giờ nó chỉ làm chư hầu thôi chứ nó không thể nào làm chúa công được vậy thì nó vẫn còn một cơ hội chúa công nếu mà nó nắm được cái tuyệt kỹ phá mồi đại pháp thì cái tuyệt kỹ này anh Duy Nguyễn sẽ trình bày trong vấn đề sau trình bày trong một vlog sau một video sau và trong video sau Duy Nguyễn sẽ kể những cái tuyệt kỹ tại sao ngày xưa anh Duy Nguyễn có cái tầm nhìn đó có cái tầm nhìn mới làm cái tầm nhìn chứ phải cái hoạch quyết định được là nó hết chứ đâu phải là cứ ừ, mở ông ghim xong mở ông ghim cái ngàn thằng chết ngoài kia kìa nó trả mặt bằng quá trời luôn kìa quận 1 thì trời đang corona trả mặt bằng quá trời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 trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên